bạn có bao giờ rơi vào tình trạng lo lắng, chán nản, tương lai mờ mịt không? Nếu vậy thì chính câu chuyện nhỏ dưới đây có thể giúp bạn tỉnh ngộ trong kiếp nhân sinh, giúp bạn tìm thấy lối thoát cho bản thân mình. 1. Bạn đã trồng cây gì? Có người hỏi người nông dân, ông đã trồng lúa mì chưa? Người nông dân, chưa, tôi lo rằng trời sẽ không mưa. Người đó lại hỏi, vậy ông đã trồng cây bông chưa? Người nông dân chưa, tôi lo rằng sâu bọ sẽ ăn hết bông. Người đàn ông hỏi lại, vậy ông đã trồng cây gì? Người nông dân không trồng gì, tôi muốn bảo toàn tất cả. Cảm ngộ, băn khoăn quá nhiều, suy nghĩ quá nhiều sẽ bị khoanh tay bó gối. Suy nghĩ quá nhiều, làm quá ít sẽ chẳng làm nên trò trống gì. hai Là một thiên tài hay một tên ngốc? Một thanh niên tới gặp đạo sĩ để xin lời khuyên, có người nói tôi là thiên tài, có người nói tôi là kẻ ngu ngốc. Ông nghĩ thế nào? Đạo sĩ hỏi, anh tự thấy mình là người như thế nào? Đạo sĩ tiếp tục nói, ví dụ, một cơn gạo trong mắt người thợ làm bánh sẽ là những chiếc bánh nướng, trong mắt người thợ nấu rượu là rượu, đối với người ăn mày đó là một bữa ăn có thể cứu mạng. Sau khi nghe điều này, người thanh niên chợt tỉnh ngộ. Cảm ngộ, bạn trở thành người như thế nào là do bạn tự quyết định. 3. Là ngọt hay là đắng? Vị đạo sĩ nọ có một người đệ tử luôn thích than phiền, oán trách. Một hôm, đạo sĩ bỏ một nắm muối vào cốc nước cho các đệ tử uống. Người đệ tử nói nó quá mặn và đắng. Vị đạo sĩ rắc muối vào hồ nước, sau đó yêu cầu vị đệ tử thử uống nước hồ. Uống xong, người đệ tử nói tinh khiết và ngọt ngào. Đạo sĩ nói, nỗi đau trong cuộc đời cũng giống như muối, độ mặn hay nhạt của nước phụ thuộc vào vật chứa đựng đó Cảm ngộ, người luôn cảm thấy cuộc sống khó khăn, cực khổ nên tự suy ngẫm, lại xem tâm mình có đủ bao dung hay không. 4. Vàng hay bùn tốt hơn? Cao Tăng hỏi một người tới cầu đạo, anh nghĩ một cục vàng tốt hơn hay một đống bùn tốt hơn? Người cầu đạo trả lời, tất nhiên là vàng rồi. Vị cao tăng cười và nói Nếu cậu là một hạt giống thì sao? Cảm ngộ trên đời không có cái nào là tốt hay xấu tuyệt đối Cái gì hợp với bạn mới là cái tốt nhất 5. Tại sao tay không mang gì lại là tốt? Ba người cùng đi ra ngoài Một người cầm ô, một người mang theo cây gậy Một người tay không Lúc quay về, người cầm ô bị ướt sũng Người cầm gậy ngã bị thương Người thứ ba thì không sao khi mưa đến, những người có ô dũng cảm đi dưới mưa to và bị ướt. Khi đi tới đoạn đường bùn đất, người chống gậy liều mình bước tới nên té ngã bị thương. Người đi tay không thì tránh mưa khi mưa đến, thấy đường đầy bùn đất thì đi cẩn thận. Vì vậy bình an vô sự. Cảm ngộ, đôi khi càng ở những nơi bạn tưởng mình am hiểu, có sở trường, càng dễ mắc sai lầm. 6. Tại sao phải cứu con bọ cạp đốt người? Một thiền sư nhìn thấy con bọ cạp rơi xuống nước liền ra tay cứu nó Con bọ cạp liền đốt vào tay ông Sau đó con bọ cạp lại bị rơi xuống nước Vị thiền sư không sợ hãi Một lần nữa ra sức cứu nó Và ông lại bị con bọ cạp hung hăng đốt một lần nữa Một người bên cạnh thấy vậy hỏi Nó cứ mãi đốt ông Tại sao lại cứu nó? Thiền sư trả lời Bản tính của con bọ cạp là đốt người thiên tính của tôi là lương thiện Lẽ nào chỉ vì bản tính của nó mà vứt đi bản tính thiên bẩm của tôi? Cảm ngộ, chúng ta không nên chấm dứt sự thiện lương của mình chỉ vì sự độc ác của người khác. 7. Khoảng cách giữa địa ngục và thiên đường là bao xa? Nelson Mandela, vị tổng thống da màu đầu tiên của Nam Phi từng bị cầm tù 27 năm. Trong thời gian đó, ông bị ngược đãi, hành hạ vô cùng giả mang. Khi Mandela trở thành tổng thống, ông đã mời ba lính canh từng ngược đáy mình đến và tỏ lòng thành kính với họ. Mọi người có mặt đều cảm thấy tò mò, khó hiểu. Ông nói, khi tôi bước ra khỏi phòng giam và bước qua cánh cổng nhà tù để đến với tự do, tôi biết rằng nếu không thể bỏ lại nỗi đau và sự uất hận ở sau lưng, thì tôi vẫn sẽ ở trong tù. Cảm ngộ, địa ngục và thiên đường nằm ở suy nghĩ của chúng ta. Khoan dung tha thứ cho người khác chính là thiện đãi với chính mình, tha thứ cho người khác là để bỏ qua cho chính mình. 8. Tại sao Công Tôn Nghi thích ăn ba ba nhưng lại không chịu nhận? Công Tôn Nghi là thừa tướng dưới quyền của lỗ mục công thời chiến quốc. Ông đặc biệt thích ăn thịt ba ba. Tuy vậy, khi có người tìm tới cửa dân tặng thì ông lại từ chối. Em trai ông không hiểu nên hỏi, anh thích ăn thịt ba ba như vậy Tại sao anh lại không giận khi người khác có nhã ý gửi cho? Công tôn nghi đáp, nếu thường xuyên nhận quà của người khác, anh sẽ mang tiếng xấu là nhận hối lộ và cuối cùng anh sẽ mất ngay cả chức thừa tướng. Khi đó, dù có thích ăn ba ba như thế nào đi nữa thì e rằng cũng không thể ăn được. Cảm ngộ khi một niệm tham xuất khởi sẽ không thể cứu vãn trong tương lai. Chỉ khi làm cho tốt và đi cho chính bạn mới có thể tiếp tục làm những gì mình thích. 9. Mối quan hệ giữa bản thân và người khác Người thanh niên hỏi một vị đạo trưởng làm thế nào tôi có thể trở thành một người vui vẻ và cũng mang lại hạnh phúc cho người khác. Đạo sĩ mỉm cười và trả lời có bốn cảnh giới, cậu có thể lĩnh hội điều kỳ diệu thú vị trong đó. Trước hết, chúng ta phải coi mình như người khác, đây là vô ngã. Tiếp theo, phải coi người khác như chính mình, đây là từ bi. Sau đó, chúng ta phải coi người khác như người khác, đây là trí tuệ. Cuối cùng, chúng ta phải coi mình như chính mình, đây là điều tự nhiên. Cảm ngộ, con đường nhân sinh chính là con đường đi tìm chính mình. Khi bạn tỉnh ngộ thì mọi thứ sẽ tự nhiên trở nên thuận lợi, đường đời sẽ thênh thang. Tiếp theo, Tâm Linh Cuộc Sống xin gửi đến bạn câu chuyện bí quyết giúp bạn vượt qua sự chán nản trong đời. Đời người gặp khi chán nản, tiền không có, bạn bè xa lánh, người thân ruồng bỏ, không ai giúp đỡ vậy thì làm sao để có thể vượt qua? họ vô đơn chí. Cuộc đời khi lâm vào tuyệt vọng thì phải làm gì để vực dậy? Tôi cũng từng có thời gian ở trong hoàn cảnh như vậy. Về sau, trong một lần đàm luận với một vị hòa thượng ở chùa Bách Lý Tiên, tôi đã hiểu ra được nhiều điều. Vị hòa thượng ở chùa này đã hơn 70 tuổi, mặt mũi hồng hào, tiếng nói như chuông. Ông đã chia sẻ cho tôi câu chuyện về cuộc đời ông. Trước khi xuất gia, ông là một nông dân và cuộc sống rất nghèo khó. Để kiếm sống, ông cùng dân làng đến Hà Bắc làm thuê và làm những công việc linh tinh trên các công trường. Mỗi ngày đều đẩy xe, chuyển gạch, đào đất, Ông cứ kiên trì như vậy được 5 năm và cũng tiết kiệm được một số tiền. Sau đó ông mở một cửa hàng trang trí ở quê để trang trí nhà cho những người dân làng gần đó. Cửa hàng trang trí mở được 3 năm và cũng thu được rất nhiều tiền. Ngay khi ông nghĩ rằng mình cuối cùng sẽ trở thành người giàu có thì ông nhận được một hợp đồng lớn, trang trí cho một tòa nhà 5 tầng. Ông đã lấy hết vốn ra để mua vật liệu và thuê người làm. Nhưng sau khi làm xong thì ông chủ bị vỡ nợ và bỏ trốn Sau đó cũng không ai tìm được người đó nữa Vất vả nhiều năm, cuối cùng ông lại tay trắng Thực sự là khóc không ra nước mắt Đời người gặp khi chán nản thì hãy sống như một cái cây Ông bán cửa hàng trang trí Lấy số tiền ít ỏi còn lại đi qua vùng khác Thông qua người quen Ông đã nhận thầu bảo vệ máy ta ly trên các công trường Ông vừa là quản đốc vừa là nhân viên Tuy cũng kiếm được tiền nhưng công việc rất vất vả. Đã vậy, trong lúc ông khó khăn nhất, vợ ông đã bỏ trốn cùng con. Hai người không ly hôn nhưng cũng không liên lạc được nữa. Từ đó về sau ông kiên trì làm việc trên công trường thêm 6 năm nữa và cũng kiếm được một số tiền kha khá. Nhưng có lẽ những thăng trầm trong cuộc sống đã khiến ông quá mệt mỏi hoặc cũng có thể là ông đã chợt nhận ra được điều gì đó sau khi rời bỏ công trường thì ông lựa chọn xuất gia. Ông nói với tôi, đời người gặp khi chán nản thì hãy sống như một cái cây. Lời ông nói khiến tôi suy nghĩ rất nhiều, liên hệ với những khổ nạn trong cuộc đời của ông. Cuối cùng thì tôi cũng hiểu ra được một chút. Tôi nghĩ nó sẽ bao gồm những phương diện sau. Cắm rễ, tán cây càng lớn thì rễ cây càng sâu. Tán của cây lớn chính là lợi ích, rễ cây chính là căn cơ để có thể đạt được lợi ích. Một người muốn có tiền đồ lớn hơn, không thể chỉ quan tâm đến lợi ích mà phải học lấy cách cắm rễ sâu. Nói cách khác, nỗ lực học tập, hãy để mình trở thành một người có trí tuệ. Sau này làm việc gì cũng phải học cách sử dụng bộ não. Như vậy thì thường thường sẽ là làm ít được nhiều. Người không đọc sách, làm việc gì cũng không có quy tắc, lời nói không đáng tin cậy, vậy thì sự nghiệp khó mà có thể thành công. Bạn biết đấy, tri thức chính là tài sản. Nền tảng của một người bao gồm nhiều phương diện như học thức, nhân phẩm, dũng khí người có nền tảng vững chắc thì làm việc gì cũng đều có thể là thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Ổn định, mặc cho gió cuốn mưa bay, vẫn đứng hiên ngang với đất trời. Một cái cây lớn suốt đời không dời chỗ ở, nhưng đó cũng không vì thế mà mệt mỏi chán nản. Một người vào lúc chán nản chính là lúc khó chịu đựng nhất, cũng là lúc không thể đủ bình tĩnh mà làm mọi việc. còn người chỉ có cách duy trì sự an nhiên bất động thì mới có thể vượt qua được hoàn cảnh khốn cùng của cuộc sống. Khi khổ nạn đến, hãy bảo trì một tâm thái an tĩnh, suy nghĩ về cuộc sống, tìm cơ hội trong tuyệt vọng. Nếu như không thể tìm thấy đường ra thì cũng đừng vội vàng, bình tĩnh chờ đợi. Chỉ cần bạn không nói lời từ bỏ thì vẫn luôn có hy vọng. Kiên định chỉ cần trưởng thành, không ngại mưa gió. Một người khi rơi vào trạng thái chán nản, cảm thấy cuộc đời là hố sâu tuyệt vọng, thì cũng giống như một hạt giống được gieo xuống đất sâu, tối tăm và lạnh lẽo, nhưng nó không phàn nàn mà chỉ từ từ vươn lên khỏi mặt đất. Có thể mưa gió làm gãy cành lá, nhưng sau một cơn gió xuân, mọi vết thương sẽ lành lại và cây lại tiếp tục lớn lên. Đời người khi gặp bão lớn thì hãy cứ nghiêng mình, để rồi sau cơn mưa lại từ từ đứng dậy, sức sống càng thêm mãnh liệt. Những vết thương để lại trong tâm hồn sẽ là bài học giúp chúng ta ngày càng trưởng thành hơn. Tái sinh, cây rụng lá, thay cũ đổi mới. Khi con người gặp cảnh thất vọng thì hãy biết làm lại từ đầu. Cũng như cây cối vào mùa đông, nó ngừng phát triển thậm chí lá rụng hết, nhưng nó không khô héo mà là ngủ yên. Mùa xuân năm sau nó lại đâm chồi nảy lọc. Lá rụng không gì khác hơn là sự thay cũ đổi mới. Khi một người suy sụp, chỉ cần dũng cảm đứng dậy thì rồi sẽ lại hồi sinh. Nếu như ngã xuống mà không chịu đứng dậy, vậy thì sẽ từ từ khô héo và trở thành một khúc gỗ mục nát trong mùa đông giá lạnh của cuộc đời. Thiện lương, cây lớn tỏa bóng mát ra xung quanh. Cây lớn tỏa bóng mát ra xung quanh, làm lợi cho những cây nhỏ khác, bảo vệ và chở che. Con người sống như một cái cây, chính là phát triển lòng bao dung càng ngày càng lớn hơn. Có một điều kỳ diệu rằng, khi bạn chán nản thất vọng mà lại đi chia sẻ giúp đỡ người khác, thì rồi chính bản thân bạn sẽ lại vui tươi trở lại.